quý vị và các bạn, các tỉnh miền Bắc vẫn đang chịu tác động của đới gió Đông Nam đưa ẩm từ biển vào, nên trong hôm nay hầu khắp các tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và cả hiện tượng sương mù trộn lẫn. Độ ẩm trong không khí thì liên tục giữ ở mức cao trên 90%, nên nồm ẩm vẫn duy trì. Với những cơn mưa nhỏ kéo dài cả ngày, trời âm u, thì nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Đông Bắc Bộ chỉ từ 22 đến 25 độ, trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, ảnh hưởng của gió Đông Nam không nhiều, trời nắng giáo, nhiệt độ trưa chiều ở mức cao 27 tới 29 độ. Dự báo trạng thái thời tiết này sẽ kéo dài đến hết tuần này. Sau đó từ khoảng đêm 13 tháng 2, một đợt không khí lạnh có thể tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, nên các tỉnh miền Bắc chuyển từ mưa phùn, mưa nhỏ, sương mù sang mưa rào rải rác Dự báo mưa bắt đầu từ đêm 13 tháng 2 kéo dài đến hết ngày 14 tháng 2, sau đó trời tạnh giáo, chuyển rét đậm, nền nhiệt giảm sâu, đồng thời chuỗi ngày nồm ẩm ở miền Bắc chấm dứt. Thời tiết tại khu vực Thanh Hóa và Nghệ An cũng xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trong sáng nay. Tuy nhiên, từ trưa và chiều trời khô giáo, hứng nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất ngày ở hai tỉnh này giao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Còn lại các khu vực khác từ Hà Tĩnh trở vào tới Bình Thuận, trời nắng từ sớm,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 Dự báo hôm nay trên cả hai khu vực sẽ có nắng từ sớm và kéo dài đến cuối giờ chiều. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều tại các tỉnh thành cao nguyên có thể tăng lên mức 31-32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 33-34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ còn duy trì trong những ngày tới.